chào các bạn trong clip ngày hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ học cách là dâm cảnh những cây hoa tầm xuân đây đây là những cây hoa tầm xuân nôm na là nó là hồng dại các bạn dâm cảnh cái hoa tầm xuân thì làm gì thì chúng ta sẽ dùng các cái tầm xuân này chúng ta ghép các cây ờ, cây hoa hồng là nhân giống Đấy, ngoài cách dâm ờ, cảnh ra thì chúng ta có thể là chiết nhưng mà cách dễ làm nhất là chúng ta sẽ ghép cây hoa hồng vào các cái cây tầm xuân này để đào tạo ra được những cây hoa hồng chi dáng à, chi những bạn nhé đây là những cái à, chùm hoa tầm xuân các bạn này đây, đây là những chùm nụ đây là hoa này thì à, tầm xuân nữa là một cái loại hoa hồng dại của miền Nam ngày trước thì dân ta là thường hay trồng cái tầm xuân này để làm hàng, hàng rào đó, cái gai của nó rất là ghê các bạn này đó. nhưng mà ưu điểm của nó là phát triển rất mạnh nhanh và mạnh Đấy. thế nên là thường được trồng để làm hàng rào mùa hoa của tầm xuân thì à, từ tháng 3 cho đến tháng 6 tức là nó chỉ rơi vào khoảng 3 đến 4 tháng thôi là mùa hoa vậy nên cái dòng này là chủ yếu trồng để làm hàng rào chứ còn nếu mà để chơi hoa thì rất là ít để được một cái thân to như này Đấy, thân này là to hơn ngón tay cái này thì hoa hồng phải mất khoảng 3 à, đến 5 năm nhưng đối với một cái gốc tầm xuân thì nó chỉ cần khoảng 1 đến 2 năm là đã có một cái gốc to như này và đẹp như này Vậy nên khi chúng ta mà tạo những cây hoa hồng dáng chi thì lấy gốc tầm xuân này và ghép cái mắt hồng ở đây thì rất là đẹp. Thì ngày hôm nay thời tiết ờ, đang ờ, mưa rất là mát, rất là mát mẻ. Thì mình sẽ đi ờ, cắt những cành tầm xuân này để dâm cảnh để phục vụ cho cái đợt tới mình sẽ ghép rất nhiều cây hoa hồng để tạo giang chi phục vụ nhu cầu chơi hoa hồng Bây giờ thì à, mời mọi người cùng à, xem mình à, cắt tỉa và dâm cành hoa tầm xuân nhé. Bạn lưu ý là khi, cắt này chúng ta phải cẩn thận nhé. Tầm xuân rất đủ gai. Đó, cảnh rất đẹp đây. Cái này nó cao khoảng mét này. như này khi chúng ta ghép vào cái cây hoa hồng vào đây thì rất là đẹp chúng ta cắt tỉa hết các cái cành đi nhá chúng ta chỉ để lấy cái thân tùy theo cái nhu cầu lưu ý là chúng ta cũng cắt cái góc chéo 45 độ đó thì chúng ta dâm cành sẽ lên nhanh đó, chọn những cành bánh tẻ các bạn nhé đó, tức là xanh đậm chuẩn bị hóa gỗ đó mình đã cắt được ờ, một ít này cũng được mấy chục cành này các bạn này đó, dài rất nhiều này các bạn để ý cành rất là đẹp nhá đó, cành rất là to đẹp cành như này là chúng ta dâm là sẽ lên đây các bạn để ý cái vết cắt là phải chéo 45 độ như này à. thì tức là cái tiết diện tức là cái mặt cái mặt cành này nó sẽ tiếp xúc nhiều thì nó sẽ sùi ờ, dễ ở quanh cái phần da này tỷ lệ là sống sẽ rất cao chúng ta cũng chuẩn bị các cái bầu ươm giống như chúng ta dâm à, hoa hồng trong các clip mình đã hướng dẫn trước và chúng ta cũng cắm nghiêng cành này các bạn nhá nghiêng một góc 45 độ thì à, nó sẽ dễ hơn phát triển hơn Đó, cái này nó sẽ rất là lặng và nó nghiêng thì chúng ta phải có cái à, que gì chúng ta cột vào chúng ta giữ các bạn nhá Đây chúng ta cắm một cái cành vào đây Đó, chúng ta buộc cố định vào đó cách dầm rất đơn giản sau đó chúng ta sẽ tưới thật đậm nước và hàng ngày chúng ta chỉ bổ sung một lượng nước vừa đủ thôi nhá còn lần đầu tiên chúng ta tưới thật đậm để cho cái cành à, tầm xuân này nó phát triển tầm xuân thì nó nhanh hơn hoa hồng chỉ khoảng 20 ngày thì tầm xuân sẽ ra mầm và lúc đó là rễ cũng đã bắt đầu phát triển thì khoảng 3 tháng sau chúng ta sẽ có một cái phôi tầm xuân để chúng ta tiến hành à, ghép hoa hồng vào bạn nhé đây là những cây tầm xuân đã dâm được 3 tháng này đây đấy, bộ rễ đã phát triển này ra tận ngoài cái này là, là tiến hành ghép hồng vào đây là rất là đẹp Đó, cây này cao khoảng 80 à, cm bạn để ý cái gốc này cũng rất đẹp này tầm xuân này cây này cao một mét cây này cũng à, dâm được khoảng hơn 3 tháng này đây là một cây hoa hồng chi râu các bạn này tạo dáng chi nhá cây này là được ghép hoa hồng vào cái cây thân tầm xuân các bạn này như vậy là mình vừa giới thiệu của các bạn cách ờ, dâm cành những cái cây hoa tầm xuân dại để chúng ta đào tạo được những cây hoa hồng dáng chi ở trong clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép tạo một cây hoa hồng giáng chi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo các bạn nhớ like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV Xin cảm ơn